Hôm nay là ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu mà tôi không được biết là Dở <laughs> vừa thôi, khấn vái gì ở đây <laughs> Người ta không biết thì người ta mới hỏi, mày bảo dở Thì tháng 3 ngày 8 <laughs> Thế là ngày gì? là ngày đang mửa mặt ngoài đồng đây chứ ngày gì Đúng là cái loại vô tâm, vô dạng, vô dáng, vô hình Cả năm có một ngày phụ nữ mà cũng lặng thinh chẳng thế gì Cho em mấy đồng Đây Ăn không đủ lại còn phụ nữ với chẳng phụ lão Này Thì năm thỉnh mười thoảng cũng phải quan tâm người phụ nữ một chút chứ Ăn để sống sống rồi ăn thì sống làm chó gì